rồi ok thiện biệt xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam ha bữa nay là đến với thiện biệt nha đó thiện biệt sẽ review cho anh em là bộ môn ví đánh bài ví đổi bài nha anh em đó ví đổi bài cái năm 2022 này rất chi là hot luôn anh em nha đó bên mình chuyên về độ chế về độ chế máy móc nha anh em độ chế về đổi bài đánh bài trên quần áo quần quần đổi bài áo đổi bài ví đổi bài bóp đánh bài đó giỏ sách gì anh em mình đều đổi được hết ok chưa nếu anh em mình á, ra thị trường anh em mình chơi á, anh em mình cũng đã biết rồi nhiều anh em cũng đã biết rồi nhưng á cái những cái video trước á mình đã quay về bên mình đã quay bên cái video là quần đổi bài ha bữa nay có anh em bình luận comment cho mình là anh ơi hãy review cho em một cái ví đổi bài đó bữa nay mình sẽ review cho những anh em tất cả anh em đang xem cái video này luôn ha chứ không phải riêng một cái em đó đó anh em nào xem được á, thì đăng ký kênh bật chuông bên mình để xem được rất là nhiều cái video hay bên mình nha đó đây là một cái video một cái ví ví đổi bài đó như anh em thì nhìn thì anh em mình sẽ không biết được đó cái này là cái ví anh khách hàng mới vừa đặt mình quay cho anh em luôn ha đây mình để qua bên này mình sẽ lấy cái ví mới luôn mình quay trực tiếp cho anh em xem luôn đây cái hộp của nó đây ok cho anh em đó anh em mình thấy rõ đây là cái hộp của nó mình sẽ khui trực tiếp cho anh em luôn đó mình lấy ra trực tiếp cho anh em trên này luôn ok chưa đây anh em mình thấy rõ đó nó là như vậy đây cái hộp nó nè ok chưa mình lấy ra nè cái ví nè nó sẽ có cái dây sạc này nó có dây sạc trong cái ví nè đây mình lấy ra cho anh em xem luôn như anh em mình chơi á đây cái dây sạc mình sẽ độ chế luôn. nó có dây sạc khi hết pin thì mình sẽ lấy vô sạc còn mình không sạc á mình sạc xong mình không chơi nữa thì mình cất nó vô trong mình nhét nó vô trong ok chưa mình đẩy nó sát vô trong rồi mình bỏ tiền vô đây ngăn nào cũng đều xài được hết nha anh em ngăn nào cũng đều bỏ tiền được hết đó ok chưa ngăn nào cũng đều bỏ tiền được hết nè đó anh em mình nhắc tiền vô nhắc thẻ vô như bóp bình thường luôn nha anh em đó mình độ chế vô là chuyện của mình còn anh em mình đựng tiền thì chuyện của anh em vẫn bình thường không có vấn đề gì hết như bóp bình thường luôn ok chưa như bóp bình thường luôn không có gì hết đó anh em mình chỉ cần ra sầm sới anh em mình chơi đây mình tới công chuyện luôn cho nó nhanh thời gian cũng có hạn mình quay tới công chuyện luôn cho anh em cho dễ hiểu luôn đó khỏi phải nói lòng vòng đấy đây mình đặt lên đây mình khui cái bộ bài mới ha bộ bài anh em mình chơi bộ bài nào cũng được hết bộ bài chợ hay là bộ bài gì cũng được hết anh em mình đều chơi được hết chứ không riêng về phải bắt buộc phải chơi bên bộ bài bên mình ok chưa không có bắt buộc là phải chơi bộ bài bên mình nha anh em đó anh em mình chơi bộ bài nào cũng được chợ hay là bộ bài gì cũng được hết ok ha đó anh em mình chơi nè anh em mình mình sẽ chỉ cho anh em cách đổi bài luôn trước tiên anh em mình vô anh em mình phải bỏ một con vô anh em mình bỏ con nào anh em mình nhớ con đó ha đó bây giờ mình bỏ con hai vô nè ok chưa mình bỏ con nào mình nhớ con đó đây mình bỏ vô đó mình bỏ con nào mình nhớ con đó luôn anh em ha hồi nãy mình bỏ con hai đúng không như bài mình mình chơi xì dách đi mình 10 19 giờ mình bọt thêm đây bài để đây luôn mình bọt thêm đó mình quát mình quát thì mình sẽ đổi bài như anh em mình chơi á, anh em mình chơi nhanh tay lẹ mắt anh em mình đổi được không ai biết còn đây mình sẽ review mình quay chậm lại mình làm chậm cho anh em xem để anh em biết cái cách đổi bài như thế nào đó đây anh em mình trước tiên anh em mình sẽ bể cái tay nè anh em mình kê cho nó hở cái đít lên đây anh em mình nhìn đó thì nó có cái đầu hở để anh em mình đưa vô anh em mình đưa nếu anh em mình làm nhanh tay anh em mình chỉ cần đưa lướt vô phát là nó đẩy ra anh em mình lấy ra như mình làm chậm cho anh em xem đó đây nhìn nè anh em mình nhìn nè đó nó đẩy ra đây nè ok chưa giờ mình mình đẩy vô lại nè đó nó đẩy ra nè đó 21 rất chi là dễ mình làm trực tiếp cho anh em xem luôn này mình ngỡ lên cho trực tiếp cho anh em xem luôn này, mình đẩy vô này đẩy ra nè ok chưa ngỡ lên luôn cho anh em xem cho nó giải đây rất chi là nhanh nếu như anh em mình chơi anh em mình giữ kính cái tay lại là không bao giờ ai biết hết anh em mình chơi anh em mình giữ kính như vậy nè đó ok rồi chứ không phải như mình đang quay cho anh em á thì mình quay thực tế mình để cho anh em xem ha anh em mình á đó mình để cho anh em xem đây mình làm chậm cho anh em xem thôi chứ thực tế anh em mình chơi á phải nhanh tay vào đó, anh em mình về tập luyện vài ngày nhanh tay nhanh chân vô nhanh tay vô anh em mình mới ăn được người ta giờ ra sòng sới anh em mình chơi mà không có bịp người ta thì không có cửa nào mà ăn được người ta hết á mình không bịp người ta thì người ta bịp mình thôi đó ok ha đây mình làm vài cây cho anh em xem nè đó mình đổi mình đưa vô là mình đổi thôi mình đưa cái tay mình tập luyện ở nhà nó điêu luyện rồi mình cứ đưa vô đẩy nhẹ vô cái là nó bung ra nè đó thấy không nè. rất chi là nhanh đó anh em mình ở nhà anh em mình mua về anh em mình cứ tập luyện sơ qua rồi anh em mình hãy ra trường trồng chơi ha đó xong á anh em mình không chơi nữa thì anh em mình nó có sẽ có một cái nút ở đây anh em mình bấm nó ra bài rồi anh em mình cất đây anh em mình đè ra cầm đây nè anh em mình đè cái là nó bung bài ra ha đó, đó. anh em mình thấy không nó sẽ bung bài ra nó sẽ có cái nút ở đây mình bấm một cái là nó sẽ bung bài ra mình trả lại đó mình cất nếu mình không chơi nữa cái này á chơi được trọn đời luôn nha anh em chứ không phải anh em mình chơi một hai bữa là nó hư đó anh em mình chơi trọn đời nếu anh em mình biết giữ gìn đó ok mình để là đây mình nói vài lời với anh em nữa ha đó như anh em mình á cũng nhiều anh em á, xem cái video này á, có rất chi là nhiều thắc mắc anh em mình cứ bình luận đó xong mình đọc bình luận anh em mình cần những gì mình sẽ quay video tiếp theo cho anh em ha đó trước tiên anh em mình muốn được xem những video mới á, thì hãy đọc đăng ký kênh và bật chuông của mình đó rồi anh em nào á, muốn mua muốn được sở hữu cái sản phẩm này thì hãy gọi điện bên cơ sở thiện biệt đó theo số điện thoại 08 234 41 9999 đó ok ha rồi dịch á, thì cũng đang hoàn thành anh em mình á, ra đường á, thì xịt khẩu trang bịt khẩu trang xịt khuẩn đó rồi ok xin chào toàn thể anh em nha